tiếp tục lên đường thôi cô chú anh chị ơi ờ, tiếp tục thôi cô chú anh chị ơi à, dạ, giá xe xong rồi giá xe xong rồi anh em mình lên hẻm 44 nhé các bạn tháng 8 chào cả nhà tới rồi tới rồi từ từ từ từ từ từ để lui lại thì đó có hai bạn rồi phải không hai bạn đó ở chung hả riêng cùng giải trọ hả cùng giải trọ nhưng mà khác phòng phải không là xin cho hai em đó hả rồi ok lấy ờ, bốn uh, bịch rau đi cho ừ đang giá xe rồi giờ bữa nay mình cho rau nhiều nha người hai bịch luôn với lại ờ, ờ hai phần kia nữa sao em có lên không à, vô hẻm Nguyễn Trường Thanh luôn hả Thank you. xong rồi em ơi thay luôn cái bánh mới rồi rồi ok em bữa nay à, của đi thay người của đi thay người gầm tốn tiền em dương lấy bọc nha vừa tốn tiền uh, <laughs> vừa tốn tiền từ thiện mà vừa tốn tiền thay luôn cái ờ, cái cái bánh xe rồi anh em mình ờ, ghé qua hẻm Nguyễn Truyền Thanh nha ơi em Trúc Ly quên hồi chiều quên về quên điện cho em chạy qua lấy rau chào em Trần Trúc Ly chiều quên kêu em qua lấy rau đi về rồi quên luôn đồng hại rau bữa nay quá trời nhiều rồi rau bữa nay thì à, cho mỗi người hai phần luôn sinh viên nhà trọ 99 cần sự giúp đỡ Wow, nhà trọ 99 nhường cho người khác đi bạn ơi Úc Lê đủ rồi, nhường nhường đi bạn Mình hỗ trợ đó nhiều lắm rồi, ba lần rồi Nhất quá tam thôi chút tiền hẻm chính màu thân với cầu hình ngỗng xin rồi nha bạn bữa nay không có cho nữa nha bạn mới cho đây cách đây hai ba bữa rồi hello ngọc ngân trần chào bạn võ thanh quy nay làm công quả lớn luôn làm làm công quả thay luôn nguyên cái bánh xe luôn ăn mới có hai viên chè xôi nước hồi chiều à thay luôn ha thay ăn hay chiên chè và như là nhỏ nhỏ mà thay luôn cái bánh lớn <laughs> gõ khổ thất thủ dạ cảm ơn bạn Phương Như nhé dạ cảm ơn bạn Trang Trần hello bạn Bảo Thảo dạ hello chị Nguyễn Thu chào bạn họ gì họ con tín đồ tín đô vậy chào bạn như phạm đúng rồi em ơi thay luôn bánh xe tại vì nó quẹt ngay cây sắt rồi đâu có giá được đâu bữa hổm giá hết lần rồi bữa nay phải thay luôn dạ em đang chạy lên uh, Nguyễn Trường Thanh nè à. hồi nãy giờ uh, giá bánh xe ở hẻm 51 á vì thất thủ chồng cảm ơn bạn Ngọc Lê hay là Ngọc Lệ gì đó ok mới gặp mấy bữa trước đây Nhật Minh bữa nay nhớ ghé lại cái là tốn quà cho bà con ở trực chốt cái chú ở phạm ngũ lão 77 đó chút nữa anh em mình về sẽ ghé nha ơi anh Trúc Ly ơi ngày hôm nào nếu em rảnh thì uh, đi thôi có gì đâu như trước trước khi đi anh test trước giùm anh cái nha anh phải coi được giấy test của em mà anh mới ờ, dám cho đi cùng nha người lạ vô là phải ờ, người lạ vô là phải ờ, xem giấy tờ test rồi coi có đàng hoàng tìm qua lặt giao phụ tìm tìm đây còn không, tin ai ừ. hello bạn đun dừa Ồ, đương dừa đun dừa nghe thấy ngon ha đun dừa ok bạn Sơn Quỳnh cố gắng à bạn Nguyễn Thị Kim Ngọc nếu mà một hồi nữa mình về bạn ra được đầu chốt thì mình gửi rau nha sáu phần rau nha có gì chút xíu nữa mình quay về đó bạn ra ngay đầu chốt nha anh em mình không có vô trong được nha cảm ơn ờ, anh Nguyễn Quang Vinh à. anh đang ghé lên Nguyễn Truyền Thông đó em Tuấn My ơi anh đang ghé qua chỗ mà cô chú kiếm thị đó mới điện xong luôn rồi đó nha em rồi anh chạy lên đây luôn đó hỗ trợ phụ nè à, anh nghe nói mấy cô chú ờ, khiếm thị thì anh sẽ ưu tiên anh chạy lên trước luôn dù gì thì uh, các bạn đói nhưng mà vẫn còn được đôi mắt sáng còn cô chú khiếm thị thì thật sự là nó sẽ đáng thương hơn rất nhiều con người mà quan trọng nhất là đôi mắt rồi bên, bên, bên, đây, phải không bên đây phải không sao bên đây phải không ờ à. rồi rồi chú hồ chú một chục chốt vừa thấy không chút nữa ra gửi cho chú ờ, mấy phần rau dạ dạ rồi cảm ơn nha chú, cảm ơn chú. ngày mai anh đi test nữa nè giấy vừa mới hết hết 3 ngày rồi đi test tiếp M12 hả? À? đi test để uh, đảm bảo à? an toàn sức khỏe cho 12 12B nằm đâu? Hẻm 12B Em điện lại cái nữa rồi coi ở đâu em Là cái hẻm ờ, đợt rồi mình có cho rồi đó cho Cô chú kiếm thị gì đó. Đây 12B đây Đây đây 12B dạ, Đây đây đang bị phong tỏa Rồi mình đâu có vô được Cái này phải kêu ra rồi Nói diện nói diện kìa kìa kìa kìa trời thấy tội nghiệp như vậy rồi cái này là thấy tốn tiền nữa đó ờ hai vợ chồng kiếm thị cái này là tốn tiền nữa đó thì tốn tiền thì thấy thương quá thì cho tiền thêm rồi cô chú kiếm thị luôn được rồi đứng đó được rồi nha à, gửi uh, cho cô chú uh, ba phần rau đi với lại 10 kg gạo luôn 10 kg gạo hai phần đó hai phần uh... cô chú thường ngày làm gì bán vé số hả chú ở trong đây là hai vợ chồng mình ở rồi có con cái gì không không luôn xịt cái đi đây con gửi cho cô chú thêm 200 ngàn nha bỏ túi nha dạ, cảm ơn nè nè nè cô chú dạ, cảm ơn dạ dạ dạ dạ rồi lại, lại lấy giùm con đi chết coi coi đây sao sao thấy chú chống ờ, chống để từ từ từ từ từ, để xịt cái chú ờ xịt xịt xịt ờ xịt nè xịt cho anh cái này cái nãy anh mới nãy mới được tiền rồi rồi lấy giùm con cái đi cô chú có cần ờ, con sách tụi con sách vô phụ không cô chú ở ở xa không ờ có con bé sách vô rồi sách vô dùm cho cô chú giùm anh nha Ê bé để điện thoại đó kìa coi chừng nha em hồi ra là mất cái điện thoại gắn chịu nha Rồi gửi cho cô chú gấp đôi người ta luôn á Dạ dạ 10 kg gạo với hai phần trứng mì với thêm uh, rau củ ba bịch rồi ok dạ dạ dạ hai vợ chồng mù luôn không có con cái gì hết bán cái số thì à, phước sẽ ưu tiên trước phước nghe là phước ưu tiên trước liền phước chạy lên liền chứ à, như phước đã nói rồi đó mình à, có cặp mắt nó sẽ uh, nói chung là không biết nói sao nữa chỉ cô chú anh chị nhìn là thấy đã hiểu không ạ rồi dạ có một bạn ở trên ờ, facebook á bạn ấy xin giùm ờ, cho bạn tuấn mi gì đó mi tuấn mi tuấn mi gì đó đó đang lội vô nó có hai hai vợ chồng à <laughs> vậy đó hả <laughs> vậy đó hả mấy cô à, dùng gao không con gửi cho mỗi cô mấy phần gao mấy cô dùng gao mấy cô người cho mấy cô người hai hai bịch gao đi đây con để đây à, ở đâu mấy hộ ta ba hộ phải không con gửi sáu bịch gao đi để để cho mấy cô sáu bịch gao mỗi người hai hai bịch rồi chia luôn bên đây rồi đó rồi rồi để bốn bịch đi rồi cho đây đem lại hai bịch nó luôn đi khải đủ rồi đó là cho hai cô đó rồi bốn người ở bên uh, ờ, mỗi người hai bịch hai hộ ba hộ sáu sáu bịch dạ dạ rồi thôi giờ ở đâu nữa giờ à, quên nữa đi ngang ngang qua chốt gửi cho cái ngang qua cái chốt ngoại á ngang qua chốt ngoại gửi cho cái chú ngoài chốt ngoại một phần nha con bé nhỏ đó đó ừ. con bé nhỏ mà sách rau vô cho hai chú kiến thị á hôm bữa mình có ghé nó xin nó chạy vô đưa cho hai ông bà à vậy đó hả à, người ta nói đúng không bây giờ mà bầu bịch gặp nhau chiếc tiền làm gì khử khuẩn <laughs> khử khuẩn khử khuẩn trước đi tính tính chị xích vô chồng chút xíu xích vô đây xíu à, có cô xin ai nữa xin gì vậy ai ai vợ mấy cô nào vậy ờ, cô đó đó hả rồi ok chạy chạy thẳng vô trong nữa trong còn người nữa <laughs> bỏ hai con mập giống ni thuận quá vậy anh thuận trên đây có mấy chị nhận ra là hải âu phi sứ trần mỹ hạnh nhận ra anh thuận nè anh thuận ơi đây nè phải không ạ anh thuận đây đang cầm tay đây đang cầm tay phải không phải không phải quen không rồi, quen. cái tướng lướt qua là biết ổng à bạn tiểu my hả tiểu my đọc là tuổi my ai biết đâu thấy cái gì mi mi đó rồi thấy à tiểu my tiểu mi tiểu mi à tiểu mi có em hãy ờ, có nha có hiếu cá chép nữa em có hiếu cá tài tượng nãy nó mới chạy lủng bánh xe anh giá tốn <laughs> tiền rồi đó lại nó luôn anh đổi tài luôn nó quẹo nó ôm cua vô hẻm 51 cán vô nguyên cây sắt thay luôn cái vỏ mấy gà anh em chạy là mới có giá thôi anh cho ra sao ngồi luôn rồi đổi tài liền hồi nó chạy nữa cái chắc đi thay bốn cái bánh quá rồi vô nữa xíu nữa rồi, tới nghĩa địa luôn giờ ai xin cho trời ai xin mà nghe điện nghe đứng nghe kêu đứng nghe nghĩa địa ghê vậy <laughs> trời trời ai xin mà tự nhiên kêu lại đứng nghe nghĩa địa mà tự dưới bước đi lên ha lấy bịch gao cái ha bye bye ha chắc chết bữa nay 14 quý vị ơi mới đi ngang nghĩa địa luôn thấy người điện thoại xin gao luôn chắc chết để 15 hả 14 hả rồi ton luôn ở dưới kia ta ký quyết định không cho lên mà lên phải cách ly rồi là trời tự nhiên đâu kêu đi anh chị chạy ờ, thấy cái nghĩa địa không xin xin đồ mà hỏi anh chị thấy nghĩa địa không chắc chết tới đó mà thấy rồi anh chị cứ đứng đó đi cái không tỏ luôn biết chỉ đường ghê luôn đây, chỉ đây. đường nghe là quýu đây đây thấy rồi trời là trời chỉ đường mà hỏi thấy cái nghĩa địa không tưởng ở dưới mà bay phất phơ phất phơ lên là chết luôn á bữa nay là ngày 14 đó nha em anh xỉu ngang liền luôn á thủ đức ở trên sài gòn anh không có đi tới em ơi sài gòn giờ đâu có lên được em đâu có sức tỉnh được đâu rồi ok em rồi sách vô đi em sách quà mà sách không nổi luôn rồi chú anh chị đó quằn nhiếm luôn quằn tay luôn à, mua phế liệu luôn bà chủ phế liệu luôn rồi chúc mua mai bán đắt nha dạo này chắc ngồi dây chai cũng hơi ế ha đâu ai làm gì đâu có tiền Mày có phế liệu chứ lộn có phế liệu để mua anh em mình vòng ra lại ê vòng ra lại à, gửi cho cái chú bảo vệ đó một, phần hai phần rau với phần rau củ luôn nha cái chú nhiệt tình không lên là ông gặp mình ừ. phải hỏi luôn xin cho cô bán vé số kêu cô bán vé số ra nha em Trần Mỹ Hạnh bắt Tài Thuận chừng nào đi ngang em vậy Hoàng Quốc Việt Ở trong khu nhà trọ của em đang ở có ai <laughs> bị kẹt nhiều không <laughs> Mấy bạn nữ nè sao chú rồi làm gì chú ai ai mà xin năm phần trời gượt theo luôn hả trời ơi kéo gà đông như vậy kéo gà đông thế ghé đâu cũng phát sinh cái này ờ, cái cái này xin rau hay gì mấy bạn xin rau hay gì ờ à, cái gì xin, xin, xin ra xin uh, rau củ cho rau củ đi để uh... ủa sao đóng vậy mới sư ờ, chú đó kêu xin 5 phần rồi giờ lôi ra quá trời gì Chi Chi giả lại ở đây có người cho rồi đây nè trên đây có người nói có cho rồi nè nhỏ em em nói nó ghé nó cho rồi nè tao tao nhìn coi rồi ở đây mình là chung giải trọ không hay sao chung giải trọ hả rồi ở đây là mình mấy phòng tổng cộng nhiêu đây là mấy 8 phòng về hết phòng là còn là 7 người 7 người mà ở đây đứng ra là đứng ra là tới gần 10 người nói chung á là bây giờ em không có xác định được là có người ta nói cho rồi thì giờ em gửi mọi người lại phần rau củ nha để dùng nha chứ à, rồi coi chẳng hạn như á mình liên hệ với bên à, ở đây là khu vực năm phải không mình liên hệ tổ trưởng của mình không có vấn đề cho thì em không có ờ, biết nhưng mà em cũng không có gành nữa thì à, mình có tổ trưởng ở khu vực năm nè nói tổ trưởng khu vực năm liên hệ với em có bao nhiêu hộ trong đây nếu mà có 100 hộ em sẵn sàng hỗ trợ đúng 100 hộ luôn chứ bây giờ mà ùa ra vậy là em không có phát được em chỉ gửi cho mỗi người rau củ thôi rồi rồi rồi để xét vô chổng đi để 10 phần rau củ lại đi rồi ờ, cho mỗi người à. rồi rồi mé mé đó đó đứng xích ra làm sao đi rồi em để đây rồi mấy chị mấy người lấy nếu nếu nếu nhờ mấy bạn nam chụp đi nếu đẩy vô đi mình cứ việc mình nói với tổ, tổ trưởng khu vực mình nha không bây giờ con nói như vậy nè nếu mà cái đây nó có khu để khu vực 5 nè hẻm 12b nè nói với tổ trưởng khu vực liên hệ với con nói tổ trưởng khu vực liên hệ với con rồi xong rồi sắp xếp con rồi những hộ nào ở đây thật sự là chưa có nhận gì khó khăn con sẽ lên công phát đầy đủ hết rồi con có số điện thoại trên trang á nếu mà có coi thì có tại vì bây giờ là ùa ra vậy con không có biết được mong thông cảm giùm con nha dạ con này con cũng muốn cho dữ lắm nhưng mà con bị lầm mấy lần rồi rất là nhiều lần rồi giờ phải kỹ lên tí xíu Dạ thì à, có số điện thoại con đó nói tổ trưởng khu vực 5 liên hệ với con Điện lại cứ nói ở ừ, trên hẻm 12B ừ, Khu của chú cần hai ba chục phần gì đó Rồi con sẽ lên rồi hỗ trợ phát trực tiếp đó cho người dân đó dạ dạ vậy con đi luôn cô ừ. ok ghé về Nguyễn Thông có hai bạn sinh viên ra đấu đón đầu đó xin ờ, sáu phần rau gì đó cho chú chốt một phần đi cho chú gạo luôn á cho chú ờ, một phần luôn đi nha đủ đủ bộ luôn á à. chú ơi con gửi chú một phần nha dùng với tụi con nha lấy thảo rồi chúc sức khỏe rồi ok chú còn rồi bao gạo nữa thấy chú bao gạo nữa rồi rồi rồi chú trực nó tới sáng luôn không trục xuất cây luôn ừ. thấy chú là mình lên giờ nào cũng gặp chú ngồi đó thấy xe lên là ra mở cửa liền quen với rồi lên thấy hỗ trợ với quen thì uh, như ờ, Phước đã nói đó uh, các bạn nếu mà ở trong khu vực của mình mình thật sự khó khăn khổ thì nếu mà bên khu vực không hỗ trợ thì không có khả năng để hỗ trợ hay là hỗ trợ ít nhiều gì đó thì mình nhờ họ liên hệ trực tiếp với Phước Phước sẽ sẵn sàng hỗ trợ như những khu vực khác thì Phước sẵn hàng hỗ trợ đó chẳng hạn như 100 phần 200 phần hay là nhiêu đó Phước dẫn đón phải không đó ai đó kêu ghé lại cho ghé lại ghé lại bé 7 tuổi qua giờ đón anh qua giờ ghé lại đây gần rồi rồi à, nhìn mặt một cái mới chịu hôm qua giờ hỏi bé đón lại một cái trời ơi nghe nhắn tin hôm qua giờ à, chừng nào chú Phước chú Phước à, chú Phước lên cho con gặp mặt chú Phước một cái cởi khẩu trang gặp mặt một cái gặp một cái xong té xỉu luôn quá ừ thay đồ gặp thay đồ Ê, con dạ chú nè không cài vô đầu chồng chú hước hoài luôn rồi đó thấy chưa tối nào nằm cũng nhắc chú hước hoài vậy đó hả dạ dạ chú đi chào chú rồi có có gạo có cần lấy gì ăn không hỏi ha dạ. vậy chứ cần gặp vậy thôi đó hả dạ, dạ nguyên nấu cơm ở thường á dạ nấu bên hậu cần với chỗ chị thu có điện cho phước đó chào con nha chào dạ, chú giờ đang dịch rồi không có dịch tiền nữa chú lên chú nựng mặt cái rồi <laughs> dạ rồi dạ dạ bye bye con nghe dạ con bye bye con cô bye bye luôn chị dạ <laughs> ngồi nhìn hoài bye bye con nha 17 tuổi thấy nhắn tin ở trên trang á kêu khi nào chú Phước đi ngang qua à. nhớ kêu có hôm qua nay á hôm qua nó cũng kêu hôm qua kêu mà đâu biết đâu về em đọc lại bình luận cho nó thấy thiếu ờ, cái chép nó ngồi ở sao á em Nó không có ngồi, nó ngồi ở cái ờ, yên sau Đang không gió hẻm 67 Hùng Dương chị ở hẻm 67 Hùng Dương xin một phần cho cha mẹ già và anh máy vé số đó à, ờ, 67 Hùng Dương chị để là số điện thoại liền giùm em nhé Dạ ok, chúc em đi ngang hẻm 300 em quay cho chị xem em coi có gỡ phong tỏa chưa nha Bạn ở... Uh... Xin cho hai cụ bán cái số ở công viên nhân quán miền Tây để lại số điện thoại Với lại một cái hẻm 67 hùng Dương nữa nè chút mình ghé vào phòng ngũ lão xong rồi vòng về hùng dương bạn à, võ mỹ duyên bạn ở đâu vậy bạn rồi hẻm 67 hùng dương số điện thoại này em 0828 Đây, để anh coi là cái số đúng rồi đúng rồi cái đó là 67 Hồng Dương đó cái đó vì nhà có mẹ già cụ già mấy số đó ghé lên Nguyễn Thông cái để gửi ờ, cho hai bạn đứng đợi nãy giờ vô luôn rồi sao không không ở đây mé đây thôi hai bạn nó đứng đợi đó để chờ mấy này vô nó đưa được rồi đây được đây được đây xích vô xin cái gì ta hai bạn nó xin cái gì được rồi đây được rồi tại mấy bạn nó ra đầu để ngồi hai em xin cái gì sáu phần rau đúng không lấy sáu phần rau sáu phần rau bên kia chị ăn bánh trung thu ngon mới quên ngon không ngon ha ấm lòng phải không dạ dạ gửi 6 phần rau cho hai em trai này dạ. để để mé thôi cho hai em nó ra hồi nó ra nó lấy ờ để mé cho nó sạch sạch ra hai ra rồi ok rồi vậy anh đi nha dạ mấy chú đi luôn rồi mấy anh đi nha bye bye review rồi bánh trung thu ở ờ, chiều ở ờ, chiều ờ, có một bé gái hot girl nhờ phước làm shipper chuyển cho mấy chốt chặn đây Ờ, mọi chốt à, một à, hộp bánh trung thu rồi phước gửi kèm theo một bọc một bọc nhãn bọc nhãn nó cũng của mạnh thường quân cho phước mười mấy bọc á bọc cũng cỡ cả chục ký á phước gửi cho mấy anh ở chốt luôn ở tuyến đầu này họ túc trực ở đây 24 trên 24 bánh trung thu rất ngon nha cô chú anh chị có dùng thì ủng hộ phước luôn nha để à, xem như là kinh phí hỗ trợ săn cộ cho anh em giống như nãy đó lụng cái bánh đó là chắc phải bán lại tệ các cả chục hộp đó mới lấy lại được cái vốn nãy là nãy là lấy cái bánh bánh cũ á vài bữa nữa nếu mà có giảm chỉ thị 15 là Phước trả xe này là phải thay cái bánh mới cho người ta cho chủ tại mượn xe cũng ờ, tháng mấy nay rồi mình trả là trả lời phải cho bánh mới tại nãy là gấp quá mới mà mượn ờ, mua đỡ một cái bánh ờ, cái bánh mà cũng nói chung là xài được thôi sao review bánh mà không ai mua chứ toàn là xin không vậy <laughs> khổ quá dạ. công viên quá miền tây công viên quá miền tây công viên quá miền tây hẻm sáu bùi hữu nghĩa anh vô không có được nha em ơi với lại anh đã qua rồi giờ dạ, anh đang về cách mạng tháng 8 anh về Ninh Kiều một hộp là 360 ngàn nha em xếp uh, ờ, nội ô ờ, Cần Thơ mé mé lên uh, nhóm nhóm lên như cầu Bình Thủy rồi được xa quá thì không được nha Phước có gửi tặng anh Thuận hộp bánh rồi đó chị Mỹ uh, gì nè Trần Mỹ Hạnh ơi có gì uh, lại xin anh Thuận miếng nha bên tay phải luôn xin cái chứ xin quánh vô mặt nó em anh hay gì ạ nhỏ em bạn à, đi đợi anh từ nãy giờ luôn à quy hồ dạ bánh uh, nói chung là bao ngon đó tại vì hàng ngon Phước mới dám bán hàng mà không ngon là Phước không dám bán với lại lò là cũng lò nhà của bà con chú bán tầm bậy ăn bị chửi bán vốn chết luôn đây để Phước quay qua cái hẻm 300 cho một bạn hồi nãy hỏi Phước là có gỡ phong tỏa chưa nha từ từ coi gỡ chưa chưa bạn ơi chưa gỡ phong tỏa nha hẻm 300 ờ, ngay chợ thấy chưa gỡ phong tỏa nha bạn có ship em ship 30k em bạn vợ mỹ duyên mình không có vô tới cầu cái găng bé trọng nha bạn cái đó ở ngoài cầu ở ngoài à, tuốt ở ngoài vừa xuống cái cầu cái găng là nguyên cái chốt bự nha không có vô được tới trong đó nha bạn ở trong cầu găng bé thì mình thua nha với lại à, bạn à, cũng đừng có nói là hôm nay bạn xin hoài mà mình không cho nha có người xin mình từ mà từ dịch tới giờ luôn mình còn chưa cho nữa nó chi mới xin có ngày cứ từ từ nha bạn mình cũng không phải thần thánh đâu mà ai xin là phải có cho liền bây giờ mình mà nói thiệt nhiều khi phước là thiệt phước mà là tôn ngộ không hay là tề thiên đó là đã dám luôn á xin cái một bay tới cái dèo xong biến thôi biến chắc cũng biết được cắt cũng hết phép nữa hẻm là bên tay phải này luôn ha ở đâu ở đâu đây nè hẻm 89 công viên quá miền tây là ở đâu trời nghe thấy lạ quá vậy qua công viên quán mì tây rồi tám chín hay chín tám chỉ qua đó ok con ok bùi quang tiến thành nha con tới chốt luôn rồi rồi không có ai thấy đứng ở đây chứ ngay quá miền tây nãy giờ chạy ngang đâu thấy ai đứng đón đâu điện lại cái được không không được thì mình đi luôn về phạm ngũ lão hẻm 98 khuôn quá miền tây mình không có biết bạn ơi qua phải không tới bên kia phải không ờ, ở đâu ở 89 là 98 anh kia 8 hả là qua công viên cho hướng khách hạ hướng ờ, cho mình thị xuống á chín tám mà hẻm nhỏ nhỏ bà hả mình cho anh dạ, đúng rồi là chạy hút dạ, rồi hả không em ơi xa đồng nai anh không có xếp được nha tại là đang có chỉ thị giãn cách anh không ship tỉnh được nha mong là đợt này à, sau 25 này à, tình hình sẽ ổn và giảm xuống chỉ thị 15 thì à, anh có thể ship được nha nói chung là 25 này giảm chỉ thị cái thì nó sẽ đỡ rất là nhiều cho bà con nhưng mà tình hình dịch phải giảm nha bởi vì mỗi người phải gắng tuân thủ theo nói chung là chính sách quy định của chính phủ đề ra Ok em Võ Mỹ Duyên chừng nào anh ghé cái găng anh sẽ cho nha Em nhắn tin trực tiếp về trang fanpage anh đi nha Để anh nó lưu lại Nhiều khi trên đây nó trôi anh không nhận ra được 98 đây Đây đây đây đây đây Ủa ở đây xin gì em à, hai chồng máy số thôi ai đại diện xin cho ta tối quá không thấy đường trời ơi, gào tới trên luôn á hả anh quay cái quay quay quay quay cái xuống ừ vậy đi chứ anh để vậy che lại không thấy xin cho ai vậy ạ rồi vậy còn sao đưa vô bây giờ gào hết trơn rồi bây giờ ờ, con chỉ thảy thôi cô chú ờ, đưa cái cái đó ừ cho cô cầm rồi con thảy vô thảy đưa mấy ờ, bịch rau với lại đồ đồ thảy vô chú chụp giùm con nha ờ lấy hai phần gạo luôn với lại rau ba bốn bịch gì đi đưa hồi nữa gửi cho cụ già giùm chồng đúng không ạ với số với chai đúng không cô khỏi quay camera đó ừ con thấy quay xuống dưới cho chiếu dưới đi chiếu cái đèn xuống á ừ phía sắp về được rồi thấy rồi rồi chú chuẩn bị chụp nè né né ra nè thảy xuống từ từ gì à. để cho thằng viên nó thảy cho rồi một bịch này là gạo nha chú ờ chiếu lên đèn lên vậy là đủ sáng rồi đó hai này có trứng nha cái này có cái này có trứng nha có trứng nha chụp vừa vừa nha cái hộp nó hộp trắng có trứng á có chừng bể trứng nha <laughs> nghe coi chừng bể trứng rồi đây là gạo, rồi này gạo rồi còn thêm bao gạo nữa nè với bịch rau nữa rồi Dệt. Dạ. để thôi khoan đi khoan đi ờ, né né bên đây nè đi đường nhỏ bên đây nè để đi coi nha anh hiếu rồi nếu anh thận còn không thì đi đường này thì em đi được còn không nếu đi phát quà như đi ăn trộm nha rồi ra né né hiếu ra ra xịt cho nó cái lấy cái chai còn xuống rồi né né hiếu ra mày chui vô rồi là ra đây là phải bị uh, cách ly là ừ trộm <laughs> đi phát quà như đi ăn trộm nha vuốt lên đầu luôn <laughs> qua phạm ngũ lão nha hẻm 77 phạm ngũ lão em 77 Phạm Ngũ Lão à, chú gì đó 60 tuổi đó dạ bánh em không có giao được hậu giang luôn nói chung là chỉ giao được ờ, cần thơ thôi ạ à. phải bữa hổm có cho rồi nha hẹn ban bảy phần ngũ lão giống bữa hổm chú về chai bữa hổm nữa đi à ừ, ê, ê, ê, cái chú này có chú chú có nấu cơm không chú ủa chị có nấu cơm không à, gửi cho chú này một phần đi ồ bữa nay vô mánh ha quá trời cả bộ mà nghe này bán chắc cỡ 80 triệu quá chú chú gửi để đưa cho chú một bịch rau nữa nha còn rau làm sao nữa rồi ok rồi chú đi luôn nha chú Ồ bữa nay vô mánh rồi quá trời luôn có quạt rồi quạt đó mua lại 80 triệu bán không <laughs> rồi thôi chào chú nha người bán với số anh kêu ba người bán với số ra giùm em ra đầu hẻm hẻm hẻm nào vậy em hẻm bảy hả hẻm bảy đó nếu mà bước ra nữa là thấy coi quen là như bữa hổm có hẻm đó mình có cho rồi bốn năm người á cũng cụ già trong trọng không thì kệ đi cái xác hả anh ghé hẻm bảy bảy coi trước ghé hẻm bảy đi phần ngũ lão bên đây 54 là méo ngoài đen, ừ. chút nữa quẹo ra chút nữa quẹo qua đó xong rồi dòng số hẻm hà hẻm 67 gì nữa đó 67 cũng Hùng Dương luôn á hẻm 54 Hùng Dương chị ấy ra dùm em luôn đi nha chị chú đó kìa rồi thấy không dùng xanh dùng xanh xích lên trên có hẻm đúng không hẻm gì hẻm 136 lấy uh, lấy chú bao, bao gạo đi nè kìa kìa chị hai bịch rau hai bịch rau nữa chú đây phải không à nãy chú đứng đợi phải không chú năm nay nhiêu tuổi rồi vậy hả rồi hai vợ chồng ở nhà trọ ở trong của hai long tốt trong này luôn. dạ cái dụng mình đây cũng đã dùng xanh dạ rồi nhận giùm con nha chú hẻm 108 Phạm Ngũ Lão 108 Phạm Ngũ Lão là ở đâu? Xích trên hả? Bạn ở hẻm 108 Phạm Ngũ Lão ra luôn đi bạn Rồi hẻm 136 là nằm ở đâu? Xích trong nữa hả? Rồi ok 108 bạn chạy ra đi nha 2008 tới chưa? Chưa mới 98 à. Ăn à, trước ăn trước. 108 à, nè. 108 từ từ từ từ 108 trước. Lấy uh, xuống phần đi để ngay mé bên cái hẻm nó đi để bạn ấy ra. Cái gì? Hết mì thì đưa rau với uh, gạo đây. Ở đây đem xuống cho. Rồi hai phần rau. Để cho bạn ấy ra lấy bạn nào mới nhắn tin cái bẹp với mình đó hẻm 98 ổ 208 rồi ra tới luôn dạ anh xin cái gì anh em còn rau củ lấy không gì cũng được ha lấy anh hai bịch rau củ đi dạ anh ở đâu ở này ở này cuối hẻm mà sao đi ra được đây luôn rồi vậy đó hả vậy cho anh mình ờ, bao gạo luôn đi lỡ rồi cho anh bao gạo đi dạ dạ dạ chốt nè anh có để đó nè để sẵn rồi có ai ủa hồi nãy em xin mình nên em rồi giờ ngủ thêm nữa hả vậy đó hả ờ vậy à, lấy phần rau với hai bịch gạo luôn đi lỡ ủa hai người đi chung một xe hay vậy à, à ok dạ dạ ờ một phần nữa lấy hai phần rau nó đi với bao gạo nữa gửi xe đạp đó của ai của em hả bán không anh mua anh đi mua để anh tối đi giao rau rồi thiệt á xe anh mới lủng bánh rồi giờ không còn xe để đi nè em ra lấy đi em lấy gao thôi nha đừng có hốt anh luôn nha bóc ờ lấy hào gao thôi đừng bóc vòng này nha bên đây là bọc gác rồi ok em đừng quên xe đạp nha trời xe đạp là lỗ luôn á rồi hai đi lên trăm ba lên trăm ba sáu phải không cái gì ở đâu ở, ở kìa, ăn trước đó hả ủa xin ba phần mà giờ ra đông dữ vậy cái hẻm đó là hôm bữa tụi em phát hai ba lần rồi bây giờ chỉ xin ba phần em gửi ba phần thôi chị kêu ra một đống rồi tụi em không có phát đâu đó à cái hẻm trăm ba mươi sáu là bữa hổm cho rồi đúng không cho một đống bữa hổm rồi đúng không bữa nay ra nữa quyết tâm nha Phước ơi quyết tâm không thể động lòng được phải lấy khẩu trang che mắt lại lấy khẩu trang che mắt lại nha để không thôi nhìn hồi nó cảm động lấy ba phần thôi mọi người lấy đi Phước ngồi xe để không thấy hồi cho thêm nữa rồi che mắt lại nè để không thấy gì để không thấy gì tôi không thấy gì để mà không thấy thì phải cho nữa hí hí à hí hí trời ơi đông dữ vậy nè xin có bao phần ra quá trời rồi bữa hẻm này bữa hổm cho rồi nè chị nào điện em nè chị nào cho số điện thoại nè trời ơi xin ba phần mà kéo nguyên sớm luôn rồi, rồi. em đưa gửi cho chị ba phần thôi còn mấy người kia bữa hổm tụi em ghé rồi hết rồi tụi em đã gửi nữa rồi rồi đứng xích ra giùm em đi đứng xích ra đây rồi đóng kính lại sao đóng kính lại ờ, đi cô đeo khẩu trang này hôm bữa lấy rồi cô cô nào cô đeo khẩu trang này nè ờ rồi lấy xuống à, lấy xuống ba bao gạo với lại lấy à, ờ uh, uh, lấy hết mì thì lấy ờ, lấy ờ uh, trời kéo ra kìa quá trời đã nói là không muốn xem rồi che mắt lại che mắt lại mà mắt hí hí che lại thôi che lại để không thấy phần cho cái chị ở trong đi nha rồi che lại đi chứ quá chạy bu rồi trời ơi kéo ra nữa nè kìa từ từ đi rồi. nè bên đây là bên đây hai bốn sáu tám mười bên đây thì mười mấy người nữa lấy đúng ba phần thôi xin ba phần thì đúng ba phần hẻm này mình cho rồi không có cho nữa rồi dòng xe đi xong chưa để ba phần nữa xong rồi mình ờ, ờ, rút được rồi nó lên hết chưa che mắt lại lấy lại đi đưa chị này nè rồi rồi rồi rồi nói chung là đưa ba phần cho chị đó đó rồi là xong là rút nha nói chung là phước ờ, phước chưa có ra quyết định cho thì anh em không có cho đâu kìa quá trời rồi đi qua hẻm 54 5, qua 54 đi vòng lại hẻm 54 Hùng Dương nha Hà không thấy che lại che lại nhìn vô màn hình khỏi nhìn ra ngoài nhìn thôi gái đẹp gái điếc gì nữa nhìn ngồi nữa và động lòng cho nữa mà hẻm đó cho rồi bây giờ kéo ra như vậy đó phước biết gia đình là bao nhiêu người xin ba phần mà hẻm đó lần trước là phước đã cho rồi cho cũng đâu cũng mười mấy phần rồi đó cũng lần trước cũng kéo hết một lần rồi rồi bây giờ kéo nguyên sớm ra luôn kéo còn hơn bữa hổm nữa tới hai cỡ, cỡ hai mấy người cua cua non đã nói rồi nếu mà muốn xin số lượng nhiều như vậy thì cứ liên hệ với tổ trưởng khu vực chẳng lẽ là mọi những cái này là rất là đơn giản luôn á mình liên hệ tổ trưởng khu vực ở địa phương mình nói ừ có anh Phước á ảnh hỗ trợ bây giờ nói trong khu vực địa phương của mình cần bao nhiêu phần ở đây ai khó khăn thì anh Phước anh sẽ giúp cho cái đơn giản thôi duy nhất thôi mà mọi người cũng không nói được nữa rồi xong rồi nếu mà Phước lợi như vậy thì Phước đi thì quay qua trách Phước ừ cho từ thiện này kia thôi thôi thôi quên nữa lấy lấy cộng sâu chuỗi lên mới được lấy cộng sâu chuỗi lên lặn liền không thôi chết kìa quá trời đông quên các bạn Nguyễn Tùng này dưới nè Nguyễn Thị Minh Khai nè nãy là còn sót bạn này nè à, 039 bạn này xin rất là nhiều lần rồi nè 039 506 bấm cho em 5708 bạn đó xin 15 phần bạn xin cho ai bạn bạn xin hổng gà là xin mình rất nhiều lần xin 15 phần luôn á bạn rất là nhiệt tình luôn nha bạn xin là bạn vô tới bạn xin qua mail mình luôn á thật sự bạn lục tới cái mail của mình luôn đó thật rất là giỏi luôn á trời mail của mình lúc đó giờ là không ai mà nhắn tin xin luôn á mà có bạn nhắn tin lên nhắn lên tới mail xin luôn xin qua số điện thoại zalo facebook fanpage xong rồi rồi nhắn tin rồi điện thoại rồi chuyển qua gửi tin gửi qua mail luôn nhưng mà bạn xin 15 phần sau cái thời gian mà bạn xin 15 phần đó mình nói thiệt bạn không chịu liên hệ khu vực bạn thử xem rồi nói với họ ừ có anh Phước gì đó chẳng lẽ rồi bạn xin vậy rồi mình biết có đúng sự thật hay không mình cho lại lầm nữa mình bị dụ hoài luôn á biết nãy mà mình không dám xuống xe luôn á sao rồi sao rồi cái cô hẻm 54 sao rồi 54 vậy em thấy gì đâu tại vì em đâu có số điện thoại em biết vậy hả rồi đi xuống rồi em điện qua 67 qua 67 điện chưa có đợi phải không em kêu ra đầu hẻm rồi năm bốn thì để đó làm từ thiện vậy cũng làm đó đó bắt đầu sống kéo lên lên chữ đi chữ làm từ dạ. thiện vậy cũng làm ok rồi bắt đầu là chuẩn bị thôi lặn sau chuỗi không nói nữa lặn sau chuỗi có ơi tu có ơi cái này ăn chay mới cúng chè chiều ok bạn Nguyễn Tùng một chút xíu nữa mình xuống dưới nha hẻm bạn để mình coi hẻm bạn thực sự là đang phong tỏa hay là đang ờ, đang gì nè uh, dùng xanh mình sẽ xuống năm bốn này nha rồi năm bốn không thấy rồi rồi không thấy xuống rồi sao qua sáu bảy dạ mô phật mô phật tu rồi nha nay là rộng mới chiều mới úp hình lên hôm nay nói là đang ăn chay cúng chè đem theo cọng sâu chuỗi nãy hẹn bên trái này không đây đây cô bên đây các bạn nếu mà nãy lại ngay cảnh đó thì các bạn thử cho đi các bạn sẽ hiểu mình đó nè bên lộ hả ừ. ừ. dạ luôn luôn là không bao giờ mà một người sinh mà có một người đứng lúc nào cũng có ba người thì vấn đề này là cũng là đơn, đơn giản thôi nhưng mà ít ít là số lượng vậy chứ mà kéo kéo hết trơn luôn kéo kiểu đó thì phước đâu có kiểm soát được thì cũng tội nghiệp cho phước cô nào là nãy ờ, nhắn tin trên facebook con à, xin, uh, xin, uh, hỗ trợ. khoan khoan được rồi chú đứng xa xa con là cái cô nào nãy là nhắn tin ở trên facebook à, anh hả anh hả anh facebook tên gì à, tâm tâm hả ba mẹ. à ba gì à, xin cho ba mẹ gì đó phải không dạ, dạ. rồi rồi rồi gì khỏi, khỏi, khỏi bắn nó gần khỏi ly gần lấy rồi à, cô, cô đó là cái gì à, à ra đây không mát chơi hay sao sao biết ra đây xin thêm đặng có nói hả dạ bé này. Dạ, à hẻm 54 nãy là con ờ, bên bển rồi con xin xong rồi con đi qua đây đó hả? Dạ, à cái bé bên 54 qua bên tới bên 67 luôn. Lấy gì lấy tổng cộng 3 phần đi với ờ, uh, 6 bịch rau. Chú hết mì trứng rồi nha, lấy cái gì lấy đỡ nha, có gì mình dùng đó mình con nha. Dạ, rồi mỗi người đứng đi hỏi lợi để đó xong rồi đi rồi mình lấy. Để mỗi chỗ một góc phần. Rồi cảm ơn. Dạ. dạ dạ trời từ bên bển chạy qua đây luôn hả bé à đạp xe đạp qua hả sinh viên đạp qua dạ em ở phòng em là ở mấy người em ở phòng em mấy người mình rồi hả rồi à, ngoài gạo đổ này ra là mình còn gì để mình à, dùng nữa không gạo với chứ này nè hết hả còn trứng còn mì gì không không hả đây nè vậy anh gửi cho anh trăm ngàn nè con gửi cho chú này trăm ngàn luôn nè nha rồi ờ, lấy giùm anh đi để mua mì với trứng giùm con nha rút ra người trăm ấy góp mày mày rút cái hết trơn luôn của tao cọc mày cho luôn chắc tao phá sản nữa đó tao đang thiếu nợ đó mới mượn tiền góp hồi chiều á đây để đây đi cho chú lại lấy rồi để rồi lấy một con nha người trăm ngàn lỡ rồi gửi cho chị bên kia luôn đi để mất công hồi nữa phân bì dạ, nè rồi rồi nhớ mua mì trứng nha dùm rồi xong rồi xong rồi ta gì cớ <laughs> cừ mỗi lần ta cho tiền lần nào cũng cừ dân sắp ta bể nợ tới rồi đó tại thấy bé sinh viên đó từ ờ, bên ờ, bên hẻm 54 á nãy nó đạp qua bên đây á thấy mình sẽ ghé hẻm ghé 67 đó đạp qua đó kìa đạp qua thấy tội nghiệp đó dòng về sinh viên mắc kẹt giờ đâu nữa rồi đó thấy tội nghiệp không cô chú anh chị thật sự là những cái cảnh như vậy nè ngồi chiếc xe đạp cọc cạch vậy nè đó là có tiền ai mà để thắt ra cái là lấy về luôn Nguyễn Thị Minh Khai Nguyễn Thị Minh Khai ở dưới ờ, nhà thờ Chính Tòa Đúng rồi, đường Châu Văn Liêm mấy thằng này làm từ thiện như con người già không cho đi cho xàm xàm dạ bạn muốn nói gì đó bạn nói bạn ơi làm biến trả lời quá bữa nay mình tu rồi rồi mình ra cái đầu chốt được không mình tu rồi mình cho sầm sàm vậy đó tại vì à. cái biết sao phải không tiền của mình cái hẻm đó kêu là hẻm gì hẻm bông bú hả tiền của mình nha tiền của mình thì mình muốn cho sau đó mình cho nha giờ mình muốn cho hết luôn cũng được nữa rồi bạn muốn cho thì bạn lấy tiền của bạn bạn cho nha biết bạn giờ mình cho còn cái nịch không cũng được nữa không liên quan gì tới bạn ok phái cái hẻm của anh đang ở là thôi mấy... phật tiếp anh chỉ nói vậy thôi rồi ok Đấy. ngô phật ngô, phật ngô phật nha ngô phật chọc tôi hoài người già không cho đi cho người xàm xàm sao cũng không mừng tượng được cái đường Nguyễn Thị Minh Khai ta Phước vẫn uh, cho cơ hội mà nguyên cái shop nãy chẳng hạn như liên hệ bên khu vực địa phương đi Phước đã nói rất là nhiều lần về cái vấn đề này rồi liên hệ khu vực địa phương cho Phước số điện thoại sẵn sàng Phước hỗ trợ tại sao mà trên uh, ở trên Bình Thủy xóm trài khu vực 1, 2 Phước vẫn sẵn sàng gửi hai gửi một tấn mấy gạo hai trăm mấy phần quà rồi ở dưới Tân An sẵn sàng gửi một trăm mấy phần quà nó đơn giản là bên khu vực địa phương các bạn liên hệ kết hợp với Phước thì Phước sẽ hỗ trợ tận tình và phát cho mọi người còn các mọi người cứ ùa ra như vậy thì Phước sẽ không tham gia nha Phước chỉ cho ai xin bao nhiêu nhận bao nhiêu kéo bày kéo phái ra xong rồi sau đó không cho thì quay lên chửi Phước ok chửi thì cứ chửi mô Phật dạ có chị chị có hỗ trợ cho bà con thì em vẫn nhận để mua nha nhưng mà em nói trước nha để uh, em chỉ gửi cho những cái người nào mà trong khu phong tỏa hay là những người uh, nào đặc biệt phong tỏa thì em gửi theo khu còn nếu mà em đi uh, kích lẻ như vậy nè thì <laughs> em sẽ nhìn mặt thôi chứ giờ bó tay rồi thì đó phước còn biết chắc khi nguyên cái sớm đó vừa về là bấm lên livestream sẽ chữ mà trời ơi xưa trái đất mẹ đã che mặt lại rồi nè núp luôn nè mai lấy kiến đen đeo đeo lại về luôn Dạ chị Phương Quyên, chút nữa sau khi tắt livestream em sẽ vào nhắn tin trực tiếp cho chị nha. Nick uh, nhắn tin cho chị sẽ là nick Nguyễn Thắng Phước nha. Đó là nick Facebook cá nhân của em. Và nick đó cũng là nick có tích xanh nha. Và trang fanpage của em cũng có tích xanh nha. Nói chung là nick cá nhân và trang fanpage đều đã có tích xanh hết rồi nên uh, mọi vấn đề về uh, những cái nút khác không có tích thì uh, bị lừa đảo gán chịu và em chỉ sử dụng một nick duy nhất Nguyễn Thắng Phước và Phước Cần Thơ cả hai nick đều có tích xanh của Facebook Dạ ok chị ờ, Lê Khải Mai ạ à. Rồi chúc chị sức khỏe luôn nha Anh em mình đang chạy xuống ờ, chỗ cái hẻm gì của bạn ờ, Mà nãy Phước nói là xin mà xin mà xin mà nhắn tin qua mail luôn á gửi mail luôn á ghê không thấy bạn cũng có lòng bữa nay bạn nhắn tin một lần nữa tự nhiên mình chợt nhớ ra nhưng mà phải xuống dưới coi xác nhận như thế nào tại bạn ấy xin tới 15 phần lần để coi tình hình như thế nào nữa cứ bị dụ hoài hồi ờ, hôm qua cũng bị ờ, cái có một bạn ở gạch xúc cũng nhắn tin nữa nói là bị khu phong tỏa nữa của gạch xúc mà bữa trước mà phước bị dụ 15 16 phần đó bữa nay khu đó nhắn tin nữa nó bị phong tỏa nữa nhưng mà một người khác một người khác nhắn tin nha chứ không phải là người đó dùng nick facebook khác nhắn tin nhưng mà đụng ra cái phước chật nhớ ghê không dễ gì Nguyễn Thị Minh Khai là dưới kia xuống dưới nhà thờ Chính Tòa nè đi đầu bọc đường này nè đi uh, đi thẳng tới đèn đỏ quẹo phải phòng đi sang đường đi đường đi thẳng tới xe đèn đỏ quẹo phải rồi đi xuống với Nguyễn Thị Minh Khai đúng rồi đường xuống dưới á bạn sáu bảnh ơi bạn thấy ở đây tội người ta thì bạn liên hệ bên khu vực đi sao bạn lại chửi mình đáng lẽ ra là hồi nãy á, là anh em kêu mình đi luôn á là không có cho ba phần đó luôn á nhưng mà mình gắn ghé lại cho á bạn cứ liên hệ bên khu vực địa phương sau đó rồi kêu khu vực địa phương liên hệ với Phước số điện thoại của Phước Phước đọc luôn nè 0939 78 7736 hạn chế điện thoại nha nhắn tin nha chốt rồi vô không đi 0939 78 7736 đó là số điện thoại của Phước chốt đầu vô được hả sao vô được ăn trước chốt đầu vô được ở trong còn cái chốt nữa ra ngoài đó đó cứ liên hệ khu vực địa phương Phước sẵn sàng cho 100 phần nguyên cái hẻm 136 luôn nếu bên khu vực địa phương đưa cho Phước cái danh sách Phước chơi lớn với mọi người luôn diện đổi nữa chơi fan lay luôn còn mọi người ùa ra lấy như vậy thì Phước đâu biết được là mỗi hộ ra bao nhiêu người mình cho mình cũng phải biết chứ bạn bạn có dùng cái não không đó bắt đầu là khẩu nghiệp rồi đó nha đang bực rồi đó nãy giờ tôi nói tôi tu mà cứ ngồi mà nhai nhai hoài nói ăn chay rồi nói không nghe không hiểu mà cứ ngồi cãi bừa đâu bạn nào ở hẻm này đâu ta mình đã nói với bạn sáu ảnh rồi bạn liên hệ khu vực địa phương của bạn ừ hẻm 136 của tôi đang rất khổ tôi nhờ anh Phước hỗ trợ bên đây lên danh sách ok tôi sẽ xuống hỗ trợ cho khu vực của bạn trời trời tôi chơi đẹp vậy còn đổi gì nữa 100 phần tôi vẫn hỗ trợ luôn tại sao nãy hai mấy phần tôi không hỗ trợ tại tôi sợ là mỗi hộ ra ba bốn người người có người không có bao nhiêu đó mà bạn lại không hiểu cái vấn đề đâu phải bạn nói vấn đề từ thiện là nó dễ đâu ủa các bạn các bạn